Con đường mà Nhi yêu nhất là con đường dẫn ra biển và không gì so sánh được khoảnh khắc bàn chân được bước đi trên bờ cát mịn. Wow, trải ra trước mắt là cả đại dương mênh mông. Đó cũng chính là lý do Nhi thắng đã chọn biển là nơi ghi dấu hai đứa thành vợ chồng. Dịp này, cả hai quyết định gác lại công việc để đi biển vài ngày tại Nova World Phan Thiết ở đây có bờ biển tuyệt đẹp cùng công viên biển Miami Bikini Beach sôi động với cả thế giới tiện ích, dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp để check-in, khám phá và tận hưởng. Chela thẳng tắp trải dài suốt con đường biển thơ mộng, kết nối nhanh đến các tiện ích cao cấp ở dự án. Nổi bật là giải shop house sặc sỡ đặc trưng cho phong cách Mỹ, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng tại siêu thành phố biển. Nhi và Thắng cũng có dịp ghé thăm những căn biệt thự nghỉ dưỡng tại đây. Nhi vẫn luôn mơ ước có một ngôi nhà trực diện nhìn ra biển, nên là rất là mê dãy biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển ở Novoworld Phan Thiết luôn. Và thích nhất là ngôi nhà tràn ngập ánh sáng luôn. Phong cách và thiết kế tuyệt vời cũng giống như dấu ấn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Không gian ngập tràn cảm hứng tại đây là nơi cả Nhi và Thắng đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, bỏ lại những bề bộn công việc Thắng tin siêu đô thị biển này sẽ là một nơi lý tưởng để cả gia đình mình sinh sống hay nghỉ dưỡng. Hơn thế nữa, Second Home tại Nova World Phan Thiết còn là sản phẩm đầu tư sinh lời hấp dẫn, đón đầu tiềm năng du lịch và hạ tầng tại đây trong tương lai. Với đa dạng loại hình sản phẩm cho lưu trú ngắn ngày và dài ngày, Second Home tại Nova World Phan Thiết sẽ là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình và nhà đầu tư Nhất là vì Novoworld Phan Thiết còn có một hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế rất đáng chờ đợi sẽ làm gia tăng giá trị bất động sản tại đây. còn thắng thì thích cùng sân góp hướng biển tuyệt đẹp Thực sự chơi góp bên cạnh bờ biển với những làn gió mát và khung cảnh hùng vĩ là một trải nghiệm rất thú vị. Khi mà hạ tầng Phan Thiết hoàn thiện với sân bay, cao tốc thì không cần đi đâu xa, Nova World Phan Thiết sẽ là điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch quốc tế. Như với Nhi, từ bây giờ đã có thể bắt đầu mơ đến việc tổ chức một concert hoành tráng ờ, ở những địa điểm hấp dẫn mang tầm vóc quốc tế như là Nova Phan Thiết rồi. Còn đối với riêng gia đình nhỏ của mình thì cả Thắng và Nhi đều quan niệm tài sản làm ra là để đầu tư cho hạnh phúc. Và khi sở hữu ngôi nhà second home tại Nova World Phan Thiết, Thắng và Nhi xem đó là sự đầu tư ngược lại cho sức khỏe, niềm vui và trải nghiệm của cả gia đình mình. Và Thắng nghĩ đó chính là khoản đầu tư giá trị hơn hết.